Xin chào các bạn trở lại với ờ, kênh Kỷ Nguyên Video Thì hôm nay ờ, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mà làm sao để à, bạn bè chúng ta có thể tìm thấy cái ờ, kênh YouTube của mình thì Đây là một cái chủ đề đang được rất nhiều các bạn đang tìm kiếm thì tuy nhiên là trên Google hay là trên YouTube ấy nó cũng không có cái chỗ nào hay là cái video nào nói về cái cái cách khắc phục này thì sau một thời gian thì à, tôi à, mày mò tôi, tôi tự tìm thì tôi đã biết được cái nguyên nhân của nó là tại sao và như thế nào thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, cùng à, khắc phục nhé đây những cái kênh youtube của tôi đây kênh à, kỷ nguyên video này thì sau khi khắc phục được rồi thì bây giờ nó đã nằm ngay trên cái đầu danh sách tìm kiếm trước đây ấy, thì cái kênh của tôi rất khó tìm tôi lăn mãi xuống tận dưới này này tút ngút dưới này tôi mới thấy thậm chí tôi tận sang tận trang thứ hai tôi mới thấy được được được cái cái kênh youtube của tôi nhưng mà bây giờ thì tôi đã tìm được ra nguyên nhân tôi và khắc phục được nó rồi thì bây giờ cái kênh youtube của tôi thì nó đã nằm được uh, lên đầu danh sách và bạn bè có thể là tìm kiếm ngay được cái kênh youtube của tôi và bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu ờ, với các bạn cái cách để khắc phục nhé các bạn cùng theo dõi video nhé các bạn nhớ bấm ờ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé nhớ bấm đăng ký kênh nhé các bạn nhé thì bây giờ chúng ta vào mục đăng nhập nhập sau đó là nhập cái ờ, cái địa chỉ gmail của mình vào đây để đăng nhập vào youtube nhập mật khẩu của chúng ta rồi các bạn chờ chút mạng nó đang à, hơi yếu một chút các bạn nhé đây cái kênh youtube sau khi đã nhập vào cái kênh gì đăng nhập vào cái kênh youtube của chúng ta Đấy, thì chúng ta à, à, vào cái mục kênh của tôi này các bạn này. kênh của tôi nhé các bạn bấm vào kênh của tôi và sau đó thì các bạn vào chỗ ờ, quản lý video nhé trình quản lý video này các bạn bấm vào trình quản lý video rồi các bạn bấm vào đó và tiếp theo ấy, thì các bạn à, xuống chỗ mục kênh này. các bạn nhìn thấy mục kênh có chữ kênh này các bạn bấm vào bấm vào kênh thì sau đó thì các bạn xuống cái phần à, nâng cao có chữ nâng cao kìa các bạn bấm vào nâng cao nhé thì ở đây cái quốc gia này quốc gia thì chúng ta là chọn là Việt Nam này. chúng ta Việt Nam là Việt Nam còn ở đây là từ ờ, khóa về kênh này đây chính là cái lý do này chúng ta không đặt cái từ khóa về kênh chính vì lý do này nên bạn bè chúng ta không tìm thấy cái kênh YouTube của chúng ta nhé thì chúng ta đánh cái tên kênh YouTube của chúng ta vào đây và nhớ đặc biệt là cho vào trong ngoặc kép nhé cho vào trong ngoặc kép rồi sau đó khi mà đánh xong thì chúng ta sẽ bấm lưu lại các bạn nhớ phải lưu lại không lưu lại là cái trở về là là chúng ta chưa cài đặt được đâu rồi sau khi lưu xong ấy, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ bấm vào tìm kiếm tìm kiếm kênh của chúng ta là nó sẽ ra ngay các bạn ờ, mới làm ấy, khi mà nhập từ chìa khóa kênh sau khoảng ờ, một hai tiếng ấy, thì YouTube nó sẽ cập nhật thì chúng ta sẽ tìm được cái kênh YouTube của chúng ta nhé một vài một hai tiếng thôi thì cái kênh YouTube của chúng ta bạn bè sẽ tìm thấy cái kênh YouTube của chúng ta cái ờ, đây là cái đấy cái cách rất đơn giản thôi bởi vì tôi xem trên tất cả Google hay là các ờ, clip nói hầu như là mấy cái clip họ toàn câu view thôi chứ không không không có cái clip nào là là là, là hướng dẫn cụ thể các bạn ạ có ừ, tôi xem có, có cái clip là, là là nó nói là nhập cái phần giới thiệu ấy giới thiệu uh, kênh ấy và viết dài dài một chút và lập đi lập lại cái tên kênh thì tuy nhiên là là cái cách cái đấy không hiệu quả và các bạn à, thấy à, clip này hay thì nhớ bấm nút đăng ký à, để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh Kỷ Nguyên Video nhé. và vâng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký. Đăng ký kênh Kỷ Nguyên Video để theo dõi những cái clip tiếp theo bổ ích hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.